Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình lịch sử và địa lý 7, bộ sách Chân trời sáng tạo, hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em bài 17, đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ Latin, sách giáo khoa từ trang 157 đến trang 159. À, nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ đã hình thành nên nền văn hóa Mỹ Latin. Chính vì vậy mà người ta gọi Trung và Nam Mỹ là châu Mỹ Latin. Vậy thì à, văn hóa Mỹ Latin hình thành như thế nào và tại sao khu vực này có các đô thị với quy mô lớn, mức độ đô thị hóa rất là cao thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung của bài hôm nay. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu phần 1, đặc điểm nguồn gốc dân cư. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi dựa vào thông tin trong bài, em hãy cho biết đặc điểm nguồn gốc dân cư chung và Nam Mỹ. Chúng ta đọc nhanh thông tin trong bài nhé sau đó trả lời câu hỏi đặc điểm nguồn gốc dân cư chung ở Nam Mỹ. Dân cư gồm người nhập cư và người Lai, người bản địa chủ yếu là người Anh Điêng thuộc chủng tộc Mongoloid di cư từ châu Á sang. Từ cuối thế kỷ 16, đa số người nhập cư là người châu Âu, gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, bởi vì sau khi họ phát kiến ở châu Mỹ là họ đi, đi sang xâm chiếm những vùng đất à, màu mỡ và giàu có của của của châu Mỹ mà trong đó tiêu biểu là hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đến thế kỷ 17, người nhập cư chủ yếu là người châu Phi. Những người châu Phi này bị cưỡng ép bắt sang đây di cư sang đây để làm nô lệ cho các đồn điền lớn. Sự hòa huyết giữa người gốc Âu, gốc Phi và người Anh điên bản địa tạo nên thành phần người Lai. Câu hỏi tiếp theo, là trình bày về số dân và tỷ suất gia tăng tự nhiên dân số và mật độ dân số trung bình ở Trung và Nam Mỹ. Cái này chúng ta dựa vào thông tin sách giáo khoa chúng ta đọc và trả lời. Về dân số thì có quy mô dân số lớn gần 650 triệu người năm 2020. Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp có 0,9% năm 2020 và có xu hướng giảm dần. Mật độ dân số thì à, đạt 33 người trên km vuông không quá cao đúng không? Trung bình của thế giới nó có khoảng độ 46 47 người cơ. Như vậy mật độ dân số này cũng gọi là thấp. Nhận xét về sự phân bố dân cư ở Trung và Nam Mỹ dựa vào hình 17.1 và thông tin. Đây là hình 17.1, bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Trung và Nam Mỹ năm 2020. À, những nơi đông dân là được tô màu cam đậm đây, trên 100 người. Màu cam nhạt là từ 51 đến 100 người. Từ 25 đến 50 người là màu vàng đậm và màu vàng nhạt là dưới 200 người. Chúng ta thấy dân cư sẽ phân bố chủ yếu ở những khu vực như là Trung Mỹ này và các cái quần đảo Anti đúng không nhỉ? Thế còn thưa thớt thì chủ yếu ở những cái vùng sâu trong nội địa đây, dưới 25 người trên km vuông đây, vùng sâu trong nội địa này thế rồi thì à, ở đồng bằng Amazon phân bố cũng rất là ít màu vàng từ 25 đến 50 người là mưa ít à, dân cư tập trung rất là ít bởi vì là mặc dù đồng bằng Amazon nóng ẩm mưa nhiều đất đai màu mỡ nhưng mà nó lại không dùng để phát triển nông nghiệp mà nó lại phát triển rừng rừng phát triển mạnh như vậy thì à, đương nhiên là sinh sống trong rừng có rất nhiều bất tiện vậy mà dân cư ở đây cũng sẽ không đông đúc như ở những cái đồng bằng bình thường khác Chúng ta trả lời là dân cư phân bố không đều, đông ở đồng bằng, ven biển và nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, những cái cao nguyên mà uh, có mưa hoặc là ở trên những cái vùng mà mưa nhiều đúng không nhỉ? nắng nóng mưa nhiều thưa ở vùng nội địa và đồng bằng Amazon. Cả hoang mạc nữa. Đây chính là phần ghi bài của phần 1. A nhỏ nguồn gốc dân cư chung và Nam Mỹ, chúng ta tổng hợp tất cả những phần chúng ta trả lời câu hỏi để chúng ta ghi bài. Tiếp tục sang phần 2 đô thị hóa, chúng ta đọc nhanh phần kênh chữ sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. Dựa vào hình 17.1 và thông tin trong bài, em hãy trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ chúng ta thấy rằng là có một số những cái thành phố rất là lớn trên 10 triệu dân ví dụ như Bogota, ví dụ như Mexico City, Rio de Janeiro, Sao Paulo, ừ, rồi Buenos Aires, Đấy, là những siêu đô thị các em ạ. Ngoài ra những đô thị trên 5 à từ trên 5 đến 10 triệu dân và từ 1 đến 5 triệu dân cũng rất là nhiều. Chính vì vậy mà chúng ta có thể nhận xét được là quá trình đô thị hóa ở đây diễn ra hết sức là cao đúng không nhỉ? Cao phải gọi là cao bậc nhất thế giới các em ạ. Tuy nhiên đô thị hóa ở đây lại mang tính chất tự phát, không có kế hoạch, vì vậy mà để lại rất nhiều những cái hậu quả. Ta trả lời như sau, vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ là tốc độ đô thị hóa cao, tỷ lệ dân thành thị chiếm trên 80% số dân năm 2020 Đô thị hóa mang tính chất tự phát do quá trình cải cách ruộng đất không triệt để, tạo ra nhiều sức ép về kinh tế, xã hội và môi trường cho các quốc gia trong khu vực. Ở đây cô phân tích một chút về quá trình cải cách ruộng đất không triệt để nhé. Phần lớn những cái ruộng đất màu mỡ tươi tốt sẽ tập trung tại các cái đại điển trang và tiểu điển trang do uh, một số những công ty tư bản nước ngoài nắm giữ. Ừ, ờ, người ta sẽ mở một số những cái đồn điền lớn để chuyên à, trồng chuyên canh một số loại cây công nghiệp cây ăn quả để xuất khẩu thế còn dụng đất trong tay nông dân thì rất là ít vì không có dụng đất nên họ buộc phải di cư lên thành phố để tìm kiếm cơ hội việc làm trong khi sự phát triển công nghiệp của à, dịch vụ của thành phố nó chỉ có mức độ thôi dòng người di cư ồ ạt vào sẽ dẫn tới tình trạng là các khu nhà ổ chuột ở các vùng ngoại ô được dựng lên rất là nhiều Đấy. dân nghèo thành thị cũng chiếm một mức độ cao và họ sẽ thiếu rất nhiều cái điều kiện về điện nước này ăn ở mặc sinh hoạt lương thực nhà ở nó không đảm bảo đúng không nhỉ Đấy. thế rồi thì à, mất mỹ quan đô thị các vấn đề về môi trường ô nhiễm đúng không nhỉ thế rồi thì à, một số những cái vấn đề về an ninh trật tự đô thị cũng làm đau đầu những nhà chức trách một vấn đề nữa cô muốn nói rằng là ở eo đất Trung Mỹ đây diện tích thì không lớn nhưng số quốc gia thì rất là nhiều thì các em thấy độc ở cái khu vực đảo ăn quần đảo Angti nhỏ đây vòng cung đảo Angti nhỏ đây có tới rất nhiều nước đã đánh số trên bản đồ đi như vậy có thể nói là khu vực nhỏ này là khu vực eo đất Trung Mỹ và quần đảo Angti là khu vực mà có nhiều quốc gia nhất ờ, mà diện tích lại nhỏ hẹp nhất đúng không nhỉ À, một số đô thị trên 10 triệu dân, chúng ta vừa đọc rồi đó là Mexico City, Bogota, Buenos Aires, Sao Paulo và Rio de Janeiro. Ngoài ra còn có một số đô thị từ trên 5 đến 10 triệu dân, ví dụ như Santiago, Lima này. Rất là nhiều những đô thị lớn. Chúng ta sang tiếp phần 3 văn hóa Mỹ Latin. Dựa vào hình 17.2 và thông tin trong bài, em hãy trình bày một số nét đặc sắc trong văn hóa Mỹ Latin Chúng ta đọc nhanh thông tin và chúng ta trả lời như sau. Một số nét đặc sắc trong văn hóa Mỹ Latin là ngôn ngữ hệ Latin, tiếng Bồ Đào Nha được sử dụng chủ yếu ở Brazil, Tây Ban Nha được sử dụng ở đa số các quốc gia còn lại. Sự kết hợp các nền văn hóa trên thế giới với nền văn hóa bản địa tạo nên nền văn hóa Mỹ Latin đặc sắc, phong phú. Có các lễ hội như Carnival, các vũ điệu như tango, salsa, rumba, cha-cha-cha vân vân. Đây là hình 17.2 lễ hội Caravan của Brazil. Caravan nhưng vừa rồi cô ghi nhầm là Carnival. Tôi thấy rất là hoành tráng, đồ sộ đúng không nhỉ? Ừ, cái lễ hội này thu hút rất đông đảo người tham gia. Rất hoành tráng, lộng lẫy. Một lễ hội này tiêu tốn rất nhiều tiền các em ạ. Và đây là nội dung ghi bài phần 2, vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ và và à, nội dung ghi bài 3 văn hóa Mỹ Latin. Chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập. Giải thích vì sao dân cư Trung và Nam Mỹ có nguồn gốc đa dạng. Chúng ta trả lời dân cư Trung và Nam Mỹ có nguồn gốc đa dạng do có nhiều luồng nhập cư từ châu Âu, châu Phi và châu Á sang cùng với sự hòa huyết giữa người Anh điên bản địa với người gốc Âu và người gốc Phi, gốc Á. Nếu bạn nào mà thích chi tiết hơn thì chúng ta có thể trả lời thêm các luồng nhập cư vào Trung và Nam Mỹ. Có các luồng nhập cư từ châu Á, châu Âu và châu Phi ra. Thì chúng ta có thể trả lời thêm vào cũng được. Câu 2, dựa vào hình 17.1, em hãy nhận xét đặc điểm phân bố các đô thị ở Trung và Nam Mỹ. Chúng ta trả lời như sau, các đô thị ở Trung và Nam Mỹ phân bố không đều, các đô thị lớn trên 10 triệu người phân bố chủ yếu ở ven biển phía đông nam Nam Mỹ như là Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, ngoài ra còn phân bố ở Tây Bắc Nam Mỹ và Trung Mỹ. Các đô thị trên 5 đến 10 triệu người phân bố chủ yếu ở ven biển phía Tây Nam Mỹ như là Lima, Santiago. Các đô thị à, các đô thị từ 1 đến 5 triệu người phân bố rải rác, tập trung nhất ở Trung Mỹ, Tây Bắc Nam Mỹ và phía đông của Nam Mỹ cô ba Vận dụng Em hãy sưu tầm tư liệu và viết một đoạn văn giới thiệu về những nét đặc sắc của văn hóa Mỹ Latin. Cái này chúng ta nên Google search rất là nhiều. Văn hóa Mỹ Latin là một nền văn hóa đặc sắc và phong phú bởi sự kết hợp giữa các nền văn hóa trên thế giới với nền văn hóa bản địa. Điển hình cho nền văn hóa này là lễ hội Caravan sôi động và các vũ điệu cuốn hút như tango, salsa, rumba, cha cha cha.